cũng khó đấy các bạn đòi hỏi phải tỉ mỉ rồi đây vỡ ra đây nào cũng rất may là nó chưa bể các bạn chưa bể cái hình tròn này Xin chào các bạn, chào mừng ờ, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách các bạn ờ, Thử thách ờ, trong cái bộ phim trò chơi câu mực ấy Mình làm kẹo sau đó là cái tách cái kẹo đó ra nha các bạn nhé Những cái dụng cụ cần thiết ở trong cái Mình sử dụng cái bếp cồn các bạn Đấy, bếp cồn Đây là cái chảo chống dính Khi xong thì mình sẽ cho vào đây thì nó sẽ không bị dính ấy. Đây là đường này đó. Đây là bột uh, muối nở soda soda banking những cái khuôn các bạn để mình làm ấy thì mình uh, tận dụng cái đồ chơi trẻ em đây cái hình trái tim đây hình vuông Đấy. cần có một uh, chiếc uh, đũa và cái, cái muôi để mình làm mình sẽ đun vào đây để cho nó vừa phải cho mình làm nha các bạn nhé rồi các bạn hãy xem uh, mình làm kẹo và thử thách tách kẹo nha các bạn nhé mình sẽ phải ngắm lửa lên lấy cồn này ra Đấy, cho cục nến vào châm lửa đốt cồn chưa cháy rồi các bạn mình sẽ chỉnh cái nhiệt độ cho nó vừa phải sau đó mình sẽ cho đường vào cái muôi này tùy các bạn làm cái to hay cái nhỏ thì các bạn à, điều chỉnh <coughs> mình cho đây và đun à, chảy cái à, đường lên các bạn nhớ cho cái nhiệt độ nó vừa phải không có nó đường nó sẽ bị cháy đây các bạn nhìn này đấy, đường nó đã nóng chảy ra đây này mình sẽ quay Đấy, đường nóng chảy ra các bạn nó chảy chảy tan ra mình sẽ quay cái đường này cho nó cô lại chảy ra thành nước luôn cái này cũng phải có kinh nghiệm các bạn nếu các bạn không có kinh nghiệm là là nó sẽ bị cháy nên cho xa lửa ra một chút chảy chảy ra như mật ong này các bạn Đấy. vàng vàng đây này rồi bây giờ mình cho, cho một chút bột nở vào rồi lại quấy đều đây đấy các bạn nhìn thấy cho nó bung lên này đấy, bung lên này đấy chưa bột nở nó bung lên bông lên rồi sẽ đổ ra chảo nhé các bạn nhé Đấy mang vâng, lên rồi đổ ra đây sau mình sẽ tạo cái hình tròn mình lấy cái khuôn này mình nhấn xuống đó rồi mình sẽ tạo ờ, hình tam giác chờ một chút nó nó nguội là mình lấy ra mình sẽ lấy cái này mình tạo ra cái hình vuông như nó mình đã làm xong cái kẹo nó nhìn nó không đẹp lắm các bạn ơi nhưng mà được ba cái mình tam giác này hình vuông với hình tròn rồi bây giờ mình sẽ ờ, tách kẹo ra nha các bạn nhé mình sẽ dùng ờ, skin này để mình tách cái hình ờ, tròn này ra trước cũng khó đấy các bạn đòi hỏi phải tỉ mỉ rồi đây vỡ ra đây nào cũng rất may là nó chưa bể các bạn chưa bể cái hình tròn này rồi mình sẽ cố gắng mình làm cho nó được cái hình thù này Gần ok rồi các bạn. À, vậy là đã thành công các bạn được hình tròn này Đấy, như vậy là mình đã chiến thắng rồi rất là hay <clears throat> rồi tiếp theo mình sẽ làm cái hình uh, tam giác này các bạn nhé Ồ, oh, vỡ mất rồi. Ngày này mình bị <laughs> làm bị bể mất ra rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nó thôi. Để xem cảm giác nó như nào. <coughs> Xin mời các bạn nhé. Thưởng thức kẹo. Rất ngon. Kẹo nó rất là giòn các bạn. Rồi. mình làm được được ờ, một cái hình tròn này nguyên vẹn còn hình hình tam giác thì bị bể ra này đây hình vuông các bạn vuông mình thường bể cũng được không đây. rồi được rồi đồ đường này nó có vị ngọt các bạn ngọt mà nó giòn ăn nó rất là thơm càng nhai kỹ càng ngon hôm nay thì mình à, thực hiện cái thử thách các bạn à, làm kẹo xong mà tách cái kẹo ra theo cái squid game các bạn <clears throat> thì mình cảm thấy nó có cái mình làm được rồi có cái mình cũng sử dụng kẹo này mình ăn và mình uh, chơi cái game này Còn có, có lẽ video này mình đến đây mình uh, xin phép dừng lại nha các bạn nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình bye bye